Bóng ra ngủ dậy đã thấy được tin chẳng hay Chỉ vì chuyện này mà quay lưng đi mọi thứ quảng bay Tao đéo thể hiểu tụi mày đang làm gì nữa à sẵn đây Mấy thằng fan nữa mù và hồ nữa là tao chửi thẳng tay Đủ má mày, đủ má mày, đủ má mày, đủ má mày Và con biết mà tao đang chơi là con biết old school Tao phát mấy thằng ngu trước và mấy thằng ngu sau luôn dù có fan như tuổi mày Sơn Tùng vẫn không bất ngầu xuống Lúc Sơn Tùng nhận nhiều thành tích Thì tụi mày tự nhận là Sky Đến khi gặp nhiều nhiều chỉ trích Thì không biết tụi mày là ai Hành động y như trẻ trâu Mà cũng nhận mình là fan Đừng biến mình thành rẻ lâu Trong khi vẫn chưa rõ ràng Dù có đúng như vậy Thì cũng đéo liên quan tụi mày Mà tao thấy cũng hay Nhờ vậy mà mới biết thằng suối bảy Nếu là fan chương chính Thì cùng tao giữ vững lập trường Vẫn tiếp tục theo dõi ủng hộ Mặc kệ chuyện cá nhân của chủ tướng Sơn Tùng em Sơn Tùng em TP Tên anh ngang trời không phải tên thôi Sơn tung em, Sơn tung em TP Tên anh chiếu sáng trên nóc nhà Đông Dương Sơn tung em, Sơn tung em TP Tên anh ngang trời không phải tên thông thường Sơn tung em, Sơn tung em TP Tên anh chiếu sáng trên nóc nhà Đông Dương Tao thanh lý môn hộ tao bắn chết mẹ tụi mày